thôi thôi thương nè thương nè bây giờ á sammy phải giúp cho phong giúp phong biến thành người chứ phong không muốn bị biến thành nhân vật của gọi là game đâu làm ơn giúp phong đi bây giờ nha chúng ta cùng nhau bắt đầu gọi là vô trong bụng của phong sau đó bắt cái con virus game này ra ngoài nha ông thôi một tí nữa nó ơi. một tí nữa nó, nó nó lan lên trên tới đầu của phong là phong sẽ biến thành nó luôn á hiểu không trời ơi thấy ghê vậy nhưng mà tôi không dám vô bụng đâu không sợ lắm trời ơi sợ gì mà sợ trời có phong ở đây yên tâm đi sam chỉ cần đi theo để hỗ trợ cho phong thôi hiểu không rồi bây giờ để phong để phong bây giờ phong sẽ gọi là sử dụng một cái món đồ rất là đặc biệt à coi phong đây nha tên tên tên tên xin giới thiệu với tất cả mọi người trên tay của mình chính là đồ long đao của gọi là trong truyền thuyết sao thấy ghê không đây đố sao biết cây kiếm này dùng để làm gì trời ơi cái cái đồ long đao này là, là mẹ tôi hay dùng gọt trái cây có gì đâu mà ghê vậy gì gọt trái cây người ta dùng bằng con dao nhỏ nhỏ hay ai gọt trái cây mà dùng bằng này bà nội cái con dao này dùng trời để ơi, băm thịt heo đó ghê không ghê không ghê không gì chặt heo hả trời đẹp ừ. dữ vậy mà ủa mà đây có heo đâu mà chặt heo đâu heo đâu đây đây đây con heo nè nguyên nguyên con heo nằm nè thấy không đó đó <laughs> ờ. bây giờ nha mình sẽ sử dụng cây kiếm này để mình gọi là chui vô trong bụng của mình nha bạn ơi mà khoan từ tôi thấy gì đó sai sai nha ủa gì đây ủa gì đây gì cây gì ai ai người nào người nào đã vẽ cái khuôn mặt của tôi xấu xí thế này hả Trời ơi, không Phong ơi, theo tôi theo như suy đoán nha Phong ơi, đây là khuôn mặt thật sự của Phong Cận. Phong Cận không hề có có hàm răng chấm tóc thì Phong chỉ có hàm răng gọi là đen đỏ đen đỏ này nè. Trời ơi, răng sâu. Ủa, cái gì mà răng Phong Cận nè. Đã răng răng tôi sâu mắt thì lé vậy kì <laughs> kì vậy Ủa, trời trời thôi thôi được rồi bạn ơi thôi được rồi bây giờ không nên không nên gọi là nói đến nhan sắc của mình khi mà mình teo nhỏ Ê, bạn bình thường mình rất là đẹp trai bạn hiểu không sĩ tôi, tôi hỏi được Sao? sĩ bây giờ ông cắt cái bồng ông bây giờ ông cắt cái mặt ông xong gắn cái mặt khác đẹp trai ăn được không lee Minh ho đồ á cho đẹp trai Ê. được không vậy Ê. là bây giờ rốt cuộc là bà là bạn gái của tôi hay là bà là bạn gái của lee Minh ho <laughs> hả một công đôi chuyện cho Trời, đẹp tôi nói bà nghe là tôi mà tôi mà muốn được đẹp trai ha là tôi muốn được đẹp trai giống như anh Vi ở trong BTS á bà biết không? Đó, Vi BTS hơi bị đẹp trai. <laughs> Rồi, bây giờ nha. Để tôi tôi đầu tiên tôi sẽ tôi sẽ cắt nè, cắt nè, cắt nè, cắt nè. Đó, ghê không? Ghê không? Cắt ra nè cắt thịt heo luôn mọi người trời ơi đúng là phong đúng rồi cái này tôi đang ờ, cắt thịt heo đó ghê không ghê không đó cắt thịt heo nè đó cắt ra nè rồi ok xong bây giờ Sammy quay đấy tôi một đây, đây, đây, hai ba bùm wow thịt heo thơm quá <laughs> ê bà nói gì vậy từ nãy tôi thấy bà chơi tôi là, là heo hơi bị nhiều rồi nha sam nha đó trời được rồi về tôi nói ông là lợn cũng được đó, vô gì vô gì thôi không nói nhiều nữa bây giờ cùng nhau chui xuống bụng tôi nè bây giờ tôi sẽ nhảy ở đây ê ê ê cái bụng tôi nó hình như nó có mỡ sao sao ơi nó nó tưng nó tưng tôi lên lại nè trời ơi trời gì kỳ vậy tôi lên quá trời luôn rồi à, cái mỡ dày quá xui à, chui chui qua không có được không gì kỳ vậy sao chui qua không được vậy trời mỡ nhiều quá <laughs> ê à ui tôi tôi tôi tôi tôi tôi xuống được rồi sam được rồi ok rồi dạ, trời ơi ơi bạn ơi nè. <laughs> bụng mình nhiều quá cho nên là mình bị kẹt lại bạn ơi ghê thiệt luôn ok giờ mình nhảy xuống bụng này nè Ý à. ui ui cái gì vậy trời ơi oh my god gì cái gì đây tại sao ở trong bụng của tôi lại có nhiều thỏi vậy hả trời oh. trời ui cái này hình như cái này là cái bao tử của tôi sao ơi mà sao trong bao tử tôi có quá trời thỏi vậy không được không được trời ơi tiêu gì mà nói biết rồi biết sao không tại vì ui có kiếm nè đẹp vậy lấy kiếm đi lấy kiếm đi bây giờ bọn mình phải Ôi. tiêu diệt mấy cái con này các bạn ơi ui ui cái, cái kiếm của sam này ngầu vậy ngầu vậy to vậy nè nè nó lấy này đi ông không cần đâu tôi có cây kiếm này xịn hơn rồi để tôi quýnh mà nó phụ phụ tôi sao ơi phụ tôi trời ơi mấy con thỏ này tôi chui vô bao tử tôi biết sao không tại vì giờ ông biến thành body á người thỏ bây giờ biến con thỏ bên trong người ông luôn nè ghê ờ à. cũng đúng á tại vì tôi biến thành người thỏ cho nên trong bụng tôi quá trời thỏ luôn trời ơi trời ghê thiệt luôn á thỏ với chúng tôi ơi nhưng mà sao mới để ý không mấy con thỏ này nó có màu đen nhìn thấy ghê quá à kinh dị ghê luôn á eo ơi virus á ba kìa virus thỏ không ghê ờ cái này giống kiểu virus thỏ trong bụng tôi á trời thấy bạn thấy không trời trời mình mà bị gọi là chó dại cắn là mình sẽ bị virus chó dại <laughs> còn mình bị thỏ cắn là mình sẽ bị virus thỏ bạn ạ à. ghê quá ghê, ghê hết hết ôi trời ơi gì đây? quá Ôi, Ủa, Ui cái bụng ông này Phạm ơi Cái bụng ông ăn quá trời đồ ăn nè Bụng tôi là có cái quả táo nè có cái đùi gà ừ. bên này nè Đó Ở đây là cái gì Cái này là cái gì Cái này là gì À cái này cái bánh kem Cái này cái bánh kem Trời Ủa. ơi người ta ăn từng Bạn. miếng bánh Ông anh nuốt nguyên cái bánh luôn hả Sao trong bụng tôi có viên kim cương vậy Trời trời trời trời ông này không ngã, Trời ơi trời giấu tiền ông đâu giấu bụng ông hả à. Trời trời à, <laughs> Chắc là Sam hay lấy tiền lương của tôi quá Cho nên tôi đem kim cương giấu vô bụng luôn <laughs> Đó Ôi, Ồ mấy bạn ơi trong bụng mình quá trời đồ ăn luôn bạn ơi thôi được rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến gọi là màn tiếp theo nha để xem coi nó là gì nha bạn bây giờ hình như là mình ờ. mình giống như trong bụng của sam sam là mình phải chui xuống gọi là cái hố gọi là axit dạ dày nè đó cái này là dùng để ờ. tiêu đồ ăn á mọi người tiêu hóa đồ ăn á ok nhảy xuống hay sao thôi tôi nhắm xuống đâu bụng không thế nào cũng gọi là nhiều mỡ lắm xuống cái là tôi bay hơi không tin không tại vì tôi thử nhảy nha rồi tôi thử nha một hai ba vô Ôi hay quá rồi xong mình sắp tiêu hóa Sammy trong bụng rồi các bạn ơi Sammy sắp tới ăn thức ăn rồi Không có đi được Phòng ơi cứu Phòng ơi đừng tiêu hóa tôi Trời ơi Phòng Rồi xong luôn Sammy sắp biến thành đồ ăn trong bụng mình rồi các bạn ơi đó đó đó rồi xong biến mất <laughs> Trời ơi là trời No này quá đáng dễ sợ luôn không à. Sam sao bây giờ mình tôi xuống làm mẫu cho Sam coi nè đó bây giờ mình phải nhảy xuống nha xong rồi Sam phải bơi nhanh lên không thôi là Sam sẽ bị tiêu hóa thành đồ ăn phải không à. ok bơi này bơi nè tôi bơi lòng vòng lo bị hiểu không đây tôi nhảy xuống rồi đúng rồi, rồi đúng rồi đây tôi bơi luôn đánh thợ luôn ui có cái kiếm của tôi này Sam đâu rồi Sam à. rồi đây tôi đang xuống đây tôi đang đánh thợ nè <gasps> đây đây rồi, rồi bây giờ mình bơi nè mình bơi nè Sam thấy tôi bơi không trong này thúi quá Ê, đừng nói vậy nha tính ra bụng tôi bình thường nha không có túi nha đừng nói vậy nha tôi buồn đó ok bơi nhanh lên bơi nhanh lên nhanh lên lên sao mà coi chừng bị ngộp thở á ơi bơi qua đây nhanh lên nhanh lên đây tôi trèo woo woo woo woo rồi cái kiếm đúng rồi trèo trèo đúng rồi mình phải trèo thuyền trèo thuyền trèo qua à. ui ôi ai chà trời cái gì vậy oh my god ui ui trời ơi mấy bạn cái gì đây cái gì đây trời trời gì mà trong bụng mình mấy con này là con gì ui sam ơi hình như ghê vậy? hình như mấy con này cũng là mấy con thỏ sam ơi nhưng mà mấy con thỏ này có khuôn mặt cứ nhìn ghê quá à đáng sợ quá hình như mấy con này level cấp 2 phong cấp hai rồi đừng biết đứng kìa Ghê mấy con à. này là mấy con virus thỏ gọi là phiên bản 2 nữa bạn ơi nhưng mà sao mà nó đông quá vậy đông vậy sao mà giết hết được đâu bây giờ con hai tụi mình con hai cái kiếm nè cầm chém nó được rồi ok rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, bây giờ bọn mình tiêu diệt hết bọn nói đi không hỏi tí nữa là nó Trời nó vô bụng tôi là nó ăn thịt tôi luôn á sam ơi nó nó bị bệnh mãi luôn á ủa nó quen mấy thọ này mấy thọ này cười thấy ghê quá à. răng còn vàng đó trời ơi yêu ừ mấy con thỏ này nó không đánh răng à không mấy con này là mấy con vi khuẩn mấy con virus mà làm sao đánh răng được ui trời ơi ai da nhưng mà bọn nó đông quá à. trời ơi <laughs> mày nè mày nè ui Người ông nhiều virus vậy sam ơi tôi quýnh bọn nó xong cái bọn nó biến thành màu đen nè sam ui ui ui ui trời ơi ê quá à ghê thiệt sự luôn á bạn ơi ôi trời ui rồi đông quá đông quá sam ơi bà có súng hay gì không bà lấy súng ra bắn đi sao trời ơi để tôi tự đứng gắt đã từ từ mấy con này nó đang làm tôi ờ, để tôi lục trong túi tôi có gì không nha có trong túi là có cây súng không có cây súng mình lấy cây súng mình bắn nó cho nhanh sam ơi mấy con này khỏe lắm đúng rồi Trời ơi, nãy may mà tôi có chuẩn bị mấy cây súng nên ờ, phòng hời không? Ôi súng xịt cưa đó. Ôi rồi, ôi rồi, bọn nó đông quá bạn ơi, quýnh nãy giờ không hết luôn nè. Ôi trời còn quá trời con luôn Sam ơi. Còn súng không? Có súng không? Nhanh lên bà nội. đi Phong, đây, đây, đây, đây là súng nè, súng súng tiêu diệt virus nè. Đó, ờ, súng màu xanh nè Phong ơi, lấy đây hai cây tôi có cầm nhặt. Rồi, ok, có súng tiêu diệt virus rồi các bạn ơi. Đây đây đây. Đúng rồi. Ơi. Cha. Đó, Ui. cái sịn chưa? Sịn chưa? Màu xanh nè. Wow một viên duy nhất thôi là chết hết bạn ơi yeah. Dạ. hay quá sao ơi hay quá bắn đi dạ. hay hay hay quá hay quá bắn hết bắn hết xa xa ôi ôi ôi ôi này thì virus nè này thì virus thỏ nè trời ơi nhờn nhờn nguy hiểm quá bạn ơi mấy con virus thỏ này nó chui bụng từ từ à. từ bắt ông tôi làm cái cũ này cho hay nè bông ơi từ từ từ tôi làm cũ này nè từ từ chờ tôi xíu từ xíu vậy vậy vậy ôi ừ, hết đàn rồi hết làm được rồi <laughs> nè nè nè đó lấy lấy lấy súng tôi rồi tôi làm tôi làm tôi làm trong xem mà chết cả hai con luôn một phát luôn nè nhìn nè đâu từ từ nha từ từ nha từ từ ừ. đây sao Wow. Đó, đẹp không? Rồi, đẹp rồi, Lại lúc ừ, làm, lúc làm gần nói đi, làm gần nói đi, đúng rồi. Đúng rồi. Hey. Rồi, bắn bà bắn bà bắn theo một viên vô đi. Rồi. Trời ơi, nó teo không ơi. Ui. Đó, đẹp Trời chưa? ghê quá ghê quá hay quá sam ơi xịn quá súng này xịn súng này xịn được được được ơ nhưng mà hết đạn mất tiêu rồi thôi không con xíu ủa hết rồi à trời hết tiếp rồi giờ. thôi bây giờ chúng ta qua bên màn tiếp theo nha các bạn nha trời cái này hay á bạn cái này hay á được được được ui cái gì vậy ôi ơi lại tiếp tục à. là cái màn laser để bạn ơi nếu như bạn nào mà có coi video của sam á thì gọi là trong bụng của sam cũng có cái laser luôn nhưng mà trong bụng mình giống kiểu nâng cấp lên các bạn nó có thêm mấy con quái vật đứng xung quanh nữa nè Rồi có lửa nữa con này mấy con này lì ghê luôn á trời qua đây sam qua đây qua đây yên tâm của tôi tôi bắn rồi đó cho hey. đó rồi, rồi. bắn, bắn bỏ đi ai da ôi bắn ơi no tôi dính laser rồi à. Trời ơi các bạn ơi xui thiệt luôn á Trời mình dính vô la da xong cái đầu mình chết Cái mình mất luôn cây súng rồi Bây giờ làm sao đánh lại bọn nó đây Rồi rồi cô cách, cách đẩy bọn nó xuống dưới Đó Hợp lý hợp lý hợp chơi Ông chơi vậy luôn hả <laughs> Đúng rồi bây giờ mình đánh không lại Mình đẩy nó xuống dưới thôi có gì đâu Đó nó rơi xuống lava Mình đánh mèo. không lại thì mình gọi là quánh lén Trời ơi ai nói gì đâu đúng rồi ôi sao ơi cẩn thận nha mấy cái laser này nó, nó chiếu vào đầu cái là coi như là là đứt cái đầu luôn á ghê lắm á cái laser này ghê lắm Ây da! con kia nó quýnh tôi <laughs> rơi xuống lava la <laughs> rồi à, ơi à, à, à. trời ơi bạn ơi cái con đó đáng ghét hiểu đánh mình rơi xuống lava á bạn ơi trời trời cây thiệt sự luôn á chỗ này nhảy qua đúng không ok nhảy qua nè ơi nhảy qua bên này nè ui bên kia còn một con kìa hey. rồi ok đẩy xuống Đại. lại lại nữa hả trời ơi trời gì vậy ui trời ơi trời dính laser mấy lần xong rồi bị mấy con thỏ đẩy rơi xuống lava bạn ơi cây thiệt sự luôn á nhảy qua đây sam ơi cẩn thận nha rồi, ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với màn tiếp theo. Ui, đến đây, coi trong này coi. Chỗ này là đến tim hả? đến trái tim của tôi nè. Ui, sao ơi nhìn nè. Trái tim của tôi dạ có hình của tôi với sam nè ờ à, ngầu không bạn ngầu quá bạn ơi à. ờ, còn bên này là gì ủa gì đây sao trong trái tim tôi có hình sam đang ăn cơm vậy ủa sao tôi ăn cơm vậy ủa không thích tôi ăn cơm mà này tôi ăn cơm với mật ông nha còn bên này là gì đây sammy đang bắn chiêu chiêu trời ơi sammy làm giám điệp mọi người ơi trời, trời ơi, ơi, ơi. Thích mấy bạn biết vậy? sao không chắc là do là mình là mình rất là thích sammy gọi là người ta dễ thương như thế này bạn mày thấy không sammy gọi là ăn cơm nhìn mặt dễ thương các bạn dễ thương không trời ơi trên bạn thấy dễ thương của tôi ông kia trên trên Facebook của tôi có nhiều ảnh đẹp gái xinh gái chịu like chịu tim vậy mà ông không ghép ghép cái, mặt tôi là đang ăn tô cơm bên này cầm cái súng bắn chiếu chiếu là sao vậy hả thấy dễ thương mà nè có trái tim tôi là hình à. tôi với Sam nè đấy ok khoan từ để đi xung quanh coi ồ cái này là đúng rồi nè bây giờ là cái này là bên trong gọi là cái cái cái, cái ờ, trái tim của tôi nè ủa mà khoan từ nè Sam nhìn thấy không đây là qua đây qua đây qua đây đây nhìn nè cái xương cổ của người ta là phải như thế này nè ai như cái xương cổ của Sammy nhìn y như cái xương bò ủa vô duyên tự che tôi trời xương mỗi người một ha có bạn nào xem video của sammy không xem video của sammy các bạn sẽ biết rằng là video sammy á sammy nuốt nguyên cái xương bò hay sao ờ. cái xương cổ kỳ cái này tôi đã tật luôn xương ông như xương cá vậy trời trời nuốt nguyên cá gì vậy tào lao đâu bây giờ chúng ta sẽ qua bên đây xem cái nha gì đây để coi nách nách ông có có có có, có hôi như tôi không đó để coi cái gì đây có gì không cái gì mà nách ông có hôi như tôi không trời ông che cái tôi là người tôi không nách nè trời ơi dung di bây giờ mình xuống đây mình xem coi bên dưới này có gì nè ôi Ủa, ủa cái gì đây? Ôi, một cái nút. Ờ thôi thôi thôi Phong ơi, đừng đừng nhấn Phong ơi, đừng nhấn tôi nghi mấy cái nút này nguy hiểm lắm. Trời ơi, ờ. thường trong phim á. Tôi thì tôi lại nghĩ rằng là nó chính là cái nút có thể giúp cho chúng ta đi qua được màn tiếp theo. Cho nên nhường cho Sam bấm trước á. Ủa gì vậy? Cái con cơ thể của ông nữa không lo mà nhấn nữa bắt tôi nhấn Ôi, gì vậy Sam? nhấn đi, Sam nhấn đi, không nhường Sam. À, rồi bây giờ nha. Bây giờ tính này đi bây giờ chúng ta nhấn đi bây giờ sam nhấn đi tí nữa qua bên kia phong nhấn được không còn không bây giờ ok ờ, quánh quánh tù xì cũng được bây giờ nè đến một hai ba cả hai cùng nói ra cái uh, kéo phú bào người nào ra cái gì nói đó nha ok rồi. một hai ba kéo rồi, rồi. lại nè một hai ba kéo kéo rồi lại nè một hai ba bao kéo yeah! Ai, mình thua rồi các bạn ơi thôi được rồi để tôi ừ. nhắn What? Ủa Ủa cái gì vậy? Ủa sao nhấn tôi, tôi bay màu Ủa sao mình nhấn mà Sammy lại bay màu ta cái gì kỳ vậy? Ôi, thôi, thôi. Ôi cái nút này nguy hiểm quá, cái nút nguy hiểm, cái nút mình bấm vô cái là nguy hiểm bạn thôi lên Chơi chim chơi hải dù vậy tự nhiên ông nhấn cho tôi bay màu. Ai biết đâu. Thôi rồi, rồi bên này là sai nè, bên này là sai nè, bây giờ qua bên kia thử xem nha bạn nha, qua bên kia. Ok. Chịu đó trời ơi trời. Gì kỳ quá. Bây giờ ở à. bên này Hết rồi, bên kia là Sammy đã bị bay màu Bây giờ bên này để, để, để không để để không để không để tôi nhấn cho ông bên kia ông nhấn rồi thế nào bên kia là lửa bên này chắc chắn sẽ được thôi để tôi okay, nhấn chắc được nhấn. rồi tôi nhấn Sam, Sam trời này. ơi tưởng gì chứ bây giờ tôi thắng chắc rồi nè mọi người đó rồi có gì đâu ủa có gì vậy ủa gì đâu ủa, ủa? tôi nghe tiếng tôi nghe tiếng mở cửa không tôi nghe tiếng mở cửa một đống đen rơi xuống bạn ơi ủa gì kỳ ta rõ ràng hồi nãy vô đâu thấy đâu nhà sao đi ông lừa tôi đúng không sao ai cái điều cho anh vậy ai mà biết cái này là do sam dở sam tự bấm nó cho do phong đâu rồi rồi qua bên vậy kia là... đầu bên này gãy vậy là cả hai cái đều sai rồi vậy là cái bên này đúng nè Ôi nhưng mà khoan cái bên này là lava hồi nãy mình vô mình thấy cái bên này là lava trên mình nghĩ cái bên này sai mà sao kỳ ta ủa cái ủa, ủa lava sao mà nhảy vô được Ủa cái lava này mình bơi vô được sao mới bơi vô được không sao đâu trời ơi cái này là ai lava giả không dạ, ơi à, Hàng cái này là lava giả bạn ơi Hàng gì chúng ta bơi vô trong được mà không bị gì nè Trời ơi là trời Thiệt luôn á biết vậy nãy chọn cái map này luôn cho nhanh cho rồi Ok bơi lên bơi lên, lên. Cái ông này hồi trừ tôi của tôi toàn bị chứ không có bị gì đâu bông sợ à, <laughs> Từ nãy giờ không à Từ nãy giờ Sam dính hai cái bẫy luôn bạn ơi à. Nhỏ là nhỏ luôn á <laughs> ok rồi ủa mà sao lâu quá vậy bây giờ bơi tới kia chắc tới mai luôn á bơi nhanh lên che cái cổ tôi ông che cái cổ tôi dài bây giờ cổ ông cũng dài không kém không ơi hai tụi mình cổ đều giá <laughs> rơi xuống dưới đây bạn ơi không tin là ông là con sống vậy luôn á ông tin tí ra tôi lấy mấy cái xương sườn á ông tôi bẻ luôn xong rồi tôi lên tôi chém không không tại đâu tôi lên tôi biết đây tôi phải đào cái xương để tôi tôi chém thôi bây giờ sao tay bơi lên tôi tôi đang bơi lên nè hơi lâu luôn á two thousand years later ui lên nè lên nè sáng mai tới nè tới nè nhảy xuống đây Thôi. ôi trời ơi bạn ơi cái cổ mình nó dài ghê luôn các bạn yeah. trời ơi mình bơi rồi lava lên tới tận trên đây mới tới nữa bạn à, Ủa, cái gì đây cái cổ của ông nè tôi tôi tôi, tôi, tôi tích hoa tôi cầm tôi, tôi vặt cổ ông nè à, tại sao tại sao bà bẻ xương cổ của tôi à, à, à trời, à, trời. ông ông dám che tôi cổ dài cái gì đây cái gì đây ui súng phun lửa ui xịn xịn xịn wow cái này xịn đó bạn ơi ôi chạy chạy chạy chạy dập dập ôi dập dập ok Trời ơi, ông này khùng ghe người ta cháy dập lửa ông cháy còn phun thêm nữa người đâu biết đâu không phan giờ thôi bình thường có súng có vũ khí chắc chắn bạn tiếp theo sẽ có quái vật hay gì đó bạn ơi để mình xem thử nha Trời có gì đâu trong không có oh gì trong không Oh my god cái gì hay sao dám vô đây vô đi coi nè Ôi trời ơi Ghê quá cái não không bị gì vậy ui cái này là mấy con virus uh, gọi là gì ta cái nhân vật ở trong game này con này con này tên gì ta con này cái gì Bonnie đúng không nhỉ hình như mình nhớ nó tên là Bonnie hay là Bonnie gì đó bạn nào có biết cái con này là con gì trong gọi là game Five Nights hay không thì các bạn hãy nhớ bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha cái con này thì mình thấy nó là con thỏ bạn ơi nhưng mà nhìn nó kinh dị quá à, nhìn nó ghê quá à. eo ơi thôi được rồi nó là virus đã tấn công tôi để biến tôi thành gọi là như thế này nè bây giờ mình phải tiêu nó thôi sam xuống không lửa nè bùng này cho chạy nữa à, nó quánh tôi nè, chạy nè ui nó quýnh tôi luôn nè ui phun phun phụng đó phun đó phun đó mày trời chảy ơi, nè gheo à chảy nè chảy nè ui trời đông quá vậy đông quá vậy trời ơi nó quạnh nó quạnh tôi không trượt phát nào luôn phong ơi không thấy ui, được luôn á còn nó đông quá sao ơi cẩn thận ờ, nha không lửa tôi xin lỗi xin lỗi hết tay hết tay ok ui trời đông quá đông quá ui trời đông quá đông quá ui trời đông quá nó quýnh tôi các bạn ơi ơi phun lửa nè phun lửa nè ui à. trời ơi đài hồi à, rồi lửa rồi mọi người ơi Cũng cần, cũng cần hết rồi, cũng cần hết rồi Cố lên, cố lên, cố lên Ui, ui Đó, nó cần cháy hết trơn rồi các bạn ơi Bọn nó sắp bị tiêu diệt hết rồi Ui Này Ôi, Sam ơi, bình tĩnh nha gọi là phun lửa từ từ nha coi chừng cháy cái não luôn á cháy cái não là không tự sao mất não luôn đúng không ta trời không được không được tôi không muốn mất não giống như sammy đâu cái gì vô à, ôi cố anh cố anh gần sắp xong rồi gần sắp xong rồi Ê, gì hết rồi đó tôi đâu à trời ơi ôi ôi ôi ôi trời xong rồi xong rồi xong rồi tiêu diệt hết rồi mọi người ơi ôi cái heo à ghê thiệt sự ơi khoan dập lửa dập dập lửa cái chuyện cây ảo này thôi cho cái xô cho cái xô dập lửa phạm ơi xô nước này xô nước dập lửa này dập lửa liền dập lửa liền trời ơi chữa cháy chữa cháy ba con dập lửa dập lửa dập lửa có chân cháy não luôn bây giờ trời ơi trời thôi tôi để vậy đây cho phong mất não chơi giống tôi vậy á à, nè nè nha nè nha đừng nha đừng nha tí nữa chín cái não luôn bây giờ á lửa không nè đây dập lửa mọi người ơi đây trời ơi lửa quá trời luôn á ok ok đó rồi ép vô nè phong cái não cũng sắp bị chín rồi nè đây đây trước trước mặt ông nè trời ơi cái não của tôi trời trời trời trời đập đập đập đập trời ơi ok đó. đó đằng sau nữa đằng sau nữa xong rồi đằng sau nữa xong rồi ơi rồi ok bạn ơi <laughs> mà khoan Ủa sao từ nãy tôi mới để nha Sao cái não của tôi nó thả lai vậy Ủa gì vậy <laughs> Trời ơi tài não nó trên facebook rồi Trời ơi cái gì dữ vậy Não like. tôi hình như là like Đó like share tôi subscribe À tôi, biết rồi bạn ơi Ý cái não của mình Chè. kêu rằng là mấy bạn hãy nhớ like share subscribe ủng hộ cho kênh youtube của Phong Cận TV Trời đó. ơi ông kỳ em không biết gì hết trơn đây này nè là tôi đang đứng ừ. hồi trường này là like là like tôi tôi xin gái like đó vậy hả chưa? vậy luôn hả được sao ok bạn ừ. ơi vậy là coi như là mình đã tiêu diệt hết được những con virus yeah. ở trong người mình rồi và bây giờ mình sẽ trở lại bình thường đây ba hai một hey ok bạn ơi mình đã trở lại bình thường rồi đẹp trai quá đẹp trai like heo đẹp trai rồi mà đẹp trai lai heo mà nói tào lao tào lao tôi thấy là bà bà bà nói tôi giống con heo hơi nhiều quá nha sam nha ok thôi được rồi bạn ơi à, cuối cùng thì mình cũng đã trở lại bình thường rồi thật sự quá là nguy hiểm luôn các bạn xém nữa là mình Nhiều sẽ bị biến à. thành nhân vật ở trong game rồi ok còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi cho mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây và nếu như anh em thấy thích video này đừng quên hãy để cho mình một like một share vì nó subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên là hãy ở bên kênh youtube của sammy cùng với tất cả thành viên của hero team đăng kiếm họ cho mọi người nữa nha anh em còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau sau tạm biệt